kiến thì mới không có sâu Mời các bạn đến với vườn sầu riêng măng cụt của nhà ông Trương Đăng Hiệp ở địa chỉ à? Củ Chi à, ờ, Bắc à. Củ Chi ạ à? à 169 Củ Chi, ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng một à, Tỉnh lộ 15 á 169 à, ấp Phú Lợi, xã Phú, xã Mỹ, Phú Hưng. Mỹ Hưng huyện Củ Chi huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và ở đây sầu riêng được dùng phân bón silic tam phát Bắc Giang trong một năm à. qua à, hiện nay đã đến ngày thu hoạch à, và mời các bạn đến để thưởng thức đây đây đây những bạn trái sầu riêng ừ. thơm nước lở lòng người bạn là vào ngon ờ, thăm vườn đây là vâng. thức trái cây cái này ngon và à, đặc biệt là nhìn thì nè nè lấy giùm anh cái này để nó khó khó mở ra nè bóc bóc đây. quay quay đây để cho xem cho không để rơi rơi rơi rơi rồi rồi rồi rồi để quay bên này đã quay bên này đã quay bên kia đã em đến đây các, ờ, các bạn à. từ từ đã từ từ từ từ từ từ để nhận xét cái chỗ này đã à vâng đây là giống thương chân thực hiệp là đây là giống sầu riêng gì ạ di sáo di sáu à, ngon di sáu rất là mỏng nhất trong đang dạ, ngon nhất là của Việt Nam á cơm thì dày hạt thì lép và vừa ngon vừa thơm và nó thơm nước lở luôn đấy à, các bạn ăn xong thì cho mình xin một cái cảm nhận nhé đây mời mời bạn ngồi đây mai là sầu riêng ủ quên nhưng nó không có mùi mời bạn ngồi mai mốt tới điện thoại mà nghe mùi đây đây là các cô giáo người đẹp nhé rồi Đã được. đi quả nhỏ nhỏ mà muối nhiều thế vâng Đó. đây ạ đây em ngồi đi sầu riêng ngồi đi ngồi đi chủ vườn ngồi đi chủ vườn ngồi xuống để sau khi ngồi mà đi, sau khi mà các, ờ, các cô giáo đến thăm vườn và đã được thưởng dạ, thức những trái măng cụt rồi thì bây giờ lại được tiếp tục lại được thưởng thức những trái sầu riêng à, dùng à, phân bón dùng cái uh, silic à, tân phát này thì uh, trước ừ, cảm quan thì xin một cô cho ý kiến là cái sầu riêng này thế nào ạ đây giáo viên văn không á vâng vâng <laughs> nói đi cô thưa, thưa cô ạ bọn em là đi công ờ, công việc công tác thì ghé vườn cây của anh chị để à, thăm gia đình và cũng à, chơi luôn thì à, vòng cây rất là tốt nên bọn em vừa đi một vòng mà no hết rồi <laughs> bây giờ đang thưởng thức cái món sầu riêng này rất là ngọt béo thơm ừ. Ừ, sầu riêng G6 thì nổi tiếng nhưng mà ăn ở đây ngon lắm ngon lắm à <laughs> vâng. vâng. và, và khi mà ăn cái sầu riêng này thì so mới à, khi ăn cái sầu riêng G6 này ờ, ở trên cái vườn của ông Trương Đăng Hiệp này thì so với những vườn khác mà cũng là di sóng thì các cô có so sánh được không ạ có cảm nhận được không ạ thưa cô đang ăn vâng. đây cô này ạ vâng, vâng thưa cô ạ cô áo trắng cô cứ nói đi nói không được nói không được nói đi ai ai ai ai nói giùm dạ so với những cái vườn khác thì là thực ra là tại vì do là em cũng ít có khi được đến thăm các cái vườn nhưng mà vườn này là vườn của anh Hiệp cũng là vườn của bạn đồng nghiệp của em vâng. nên là đã được biết là vườn được à, bố mẹ trồng từ rất là lâu rồi và sầu riêng ở vườn này thì ngon hơn những vườn khác rất rất là nhiều có thể là do cách uh, uh, cách uh, chăm sóc canh tác cách chăm sóc cách uh, mọi thứ nên là mọi yếu tố nên là sầu riêng đây rất là ngon quý vị có thể nhìn thấy là cái cái trái nó rất là nhỏ thôi vâng. nhỏ thôi nhưng mà cái tép cái tép nó cũng nhỏ nhưng mà cơm rất là dày và hạt rất là nhỏ à. mà ri 6 thì nổi tiếng xưa giờ đây à. đây à, vỏ nó mỏng như thế này đây các bạn vỏ rất là thấy. mỏng vỏ mỏng này nhưng mà cơm cơm dày cơm, cơm nó dày hạt cơm lép hạt, hạt lép nhiều và nó hầu như đều có hạt hết chứ không phải là ừ. không có, có muối nào lép phải có hạt rồi. kể cả những cái quả nhỏ xíu này đây kể cả cái quả nhỏ xíu này thì cái cơm của nó vẫn nhiều đúng không đúng rồi đấy có vâng. nhiều vâng, và một cô ờ, khéo tay bổ dùng cho một quả măng cụt ạ Rau đây. Không cần bổ. Măng cục ăn đúng cách là như này chị. Cách măng cục ăn đúng cách là như thế này ạ. À. Không không bổ, chỉ cần bóp nhẹ là trái nó sẽ ra như này ạ. Nhưng mà khi à, mà bỏ ra thì cái nó hơi bị à, giật không, bị đẹp nó không, nó không đẹp. Để em bắt thử xem cái ờ, cơm của nó thôi. Còn ừ. em thì đã ăn ờ, ừ, chỉ có nhặt ở dưới à, gốc cây đã ăn đủ rồi. đây. Đây đây đây. Đây đây thưa các bạn là cái măng cụt này thì một cô cầm dùm cái một cái măng cụt là dùng silic à, thì nó cơm nó dày này cơm nó trắng nó dày và cái cái vỏ của nó rất là mỏng nhìn rất là hấp dẫn này nhìn nó rất là hấp dẫn này. đấy và à, các cô thấy là cái mắt của cái cái sầu riêng này thế nào cái mắt của nó sao gai của nó nở lớn à gai lở lớn nó thưa gai đúng không đúng rồi mà nó gai. xanh trái nhìn thế này mình vẫn à. tưởng ờ. xanh nhưng mà bóc ra thì nó rồi. đã chín vàng như thế này rồi đấy nó đã rất nhìn rất là ngon rồi và cái hạt của đây hạt nhỏ xíu này hạt lép hạt đây hạt, hạt lép đấy bạn nông nghệ thì ờ, cũng thưa với các cô là đây là uh, vườn này được trồng theo phương pháp canh tác là sử dụng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang. Cái này là chỗ anh Hiệp ấy là sử dụng là phương pháp ờ, sử dụng ờ, canh tác theo phương pháp hữu cơ kết hợp với phân bón silic ờ, Tân Phát. Cho nên là nó sẽ là tạo cho cây nó khỏe, nó bền và nó trái sẽ ngon, nó đủ chất cho nên là tạo ra trái sẽ rất ngon. Đấy. Báo cáo với cô cô là vườn của anh Hiệp đây là được dùng cái sản phẩm phân bón này Đấy. phân bón này nó lại không giống cái NPK nó nó là một dòng phân trung vi lượng chứ nó không phải như đạm lân kali mà nó không phải như NPK nhưng mà khi dùng cái này thì nó mang lại cho cái hương vị của trái cây thơm đậm đà thơm ngọt đậm đà mã thì đẹp sáng bóng như là chúng ta nhìn thấy ở đây và chất lượng thì nó ngon như là chúng ta vừa mới thưởng thức trồng đặc biệt là những cây à, ăn quả dòng cao cấp như sầu riêng măng cụt thì sẽ cho cái năng suất sai gấp nhiều lần so với phân bón thông thường và đồng thời nó hạn chế được đến 80% sâu bệnh và nó còn à, làm cho nó còn rau rau đây cái này dòng cho rau rất là tốt rau rau rau củ quả dùng cho thì nó ít bị sâu bệnh và ăn rau nó giòn và ngọt hơn má nó đẹp hơn đây um, sao các cô nhé để dơ cái này lên cho trước ống kính cho các bạn xem là thưa các bạn là sầu riêng chín thì nó vàng óng như thế này nhưng mà vỏ thì nó vẫn xanh như thế này nhìn vỏ này thì các bạn nghĩ rằng là xanh chưa ăn được đấy nhưng mà khi bổ ra thì nó đã chín thế này và ở ngoài bắc thì khi mà các bạn mua sầu riêng thì thường là nó vàng sộ nó vàng sộ và cái vàng đấy là vàng của thuốc cái vàng sộ nhé nhưng mà cái cuống này nó sẽ bị héo này các bạn này cuống héo nó vàng sộ và nhưng mà bổ ra bên trong thì ờ, cơm thì nó không được vàng nó trắng trợt cũng có khi nó vàng nhưng mà nó bị không có sự ngọt độc bởi vì nó bị chín ép nó bị chín ép đấy và và do là nhúng thuốc cho nên là nó bị chín ép cho nên là ăn thì nó thơm nó vừa phải thôi và nó không được ngọt sắc và ăn nó không được đậm đà và hạt của nó là đôi khi là nó to nó không có, có nhỏ hạt Ôi, đấy à? không điện thoại trong chỗ em đúng không đúng chỗ nào cũng được miễn có ừ, ừ. <laughs> tưởng đâu bỏ dưới đất rồi mất cái là làm ăn cũng được luôn á là trong ờ, giống như hai con nhỏ người nghe dữ liệu nằm hết trong điện thoại á cũng nhân đây ừ. thì xin được kính chúc các cô luôn mạnh khỏe ờ, ươm được nhiều mầm tài năng cho đất nước dạ dạ cảm ơn chị chị là bạn của anh em hả nói chung là bạn ờ, phân dạ. ba mua bán phân bón ờ dạ ngon ngon tuyệt vời trong năm nay là phải nói là vườn rất là sung luôn á dạ. sung mà anh em chăm sóc tốt lắm người ta đi quay hình ở trên cũng ờ, nhờ anh khui ờ, trái kia cho mấy chị ăn không không không chị không cái này mới ngon hơn cái đó nó à, cũng chưa ngon đâu mà có câu hỏi mua hàng năm cứ việc bán nhưng mà không có bây giờ không, không có, có. thực sự là không có này không có không có rồi từ sáng tới giờ chúng ta bán từ sáng giờ là được mấy à? tạ rồi Đấy ừ. chị bây giờ mua mang về chị mang ờ, nhà em không phải em quảng cáo chứ là không không em không phải mua mang em cho em hỏi mua trái sầu thôi không không trái sầu thì mua trái này lấy trái này trái này trái này đi ạ trái này mỗi năm mỗi năm cân trái này cho mình mỗi năm cân cân tính tiền với cỏ bình thường đó rồi cái đó ăn đi ăn hết đi. không ăn là ăn bán là bán <laughs> để bạn ngại cái này tính ờ, ít thôi tại nó lép gì nó bị lép hai đường mà. có hai đường nó đúng hai ừ. đường mà nên là mua cái trái mà nó bị lép hết thì lỗ cho cái người mua thường là mình mua ngoài cái cái nho gai nó cứ phùn đi á ừ, trời ơi người ta cắt xong rồi người ta tặng hết chết rồi mày thấy đây các bạn này măng cụt vừa hái ở vườn ở uống vẫn tươi nguyên các bạn này em cứ nhìn cái cuốn tươi, tươi nguyên tươi hả nếu như miền tây mà đến được tay em nhanh nhất là 5 ngày thì nó phải héo từ 7 ngày 5 ngày cho đến trái rất đẹp như ngày. này các bạn này thì cái cuốn này không tài nào mà nó giữ được nó, phải trái rất đẹp như này tươi nguyên nhá Và cái măng cụt này thì 10 trái ăn cả 10 luôn Các bạn ạ Đây Nếu mà bán giống như ngoài đường thì anh cắt sẵn 10 trái ăn cả 10 <laughs> luôn Chất lượng rất tuyệt vời Hương, hương, hiệu, ông út hạt rồi bây giờ là ông năm thiệt Đấy, đấy là Hết nhiêu á mợ năm Cho chị gửi tiền Dạ thôi em lấy 100 ngàn Ê, một giờ bứng thì tao về tao hạp, tao đi ké mà tao thấy ra lệnh với mày nữa rồi